Oh, chuyện là ta sao mong manh quá anh nói là vỡ tan ra đã hứa rút kiếp hai ta mãi mãi sẽ chẳng bao giờ rời xa người đớn đau không mang khi tay rời tay muốn tay em bên một ai anh chẳng vui gì chẳng ngàn nói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 nhiều hơn hết anh quá nhìn em thật vui trong vòng tay ấm mắt bên người lòng nào chẳng có gì nỗi đau ấy như đang tồn tại trong ngày nào còn bước bên nhau giờ xa cách